Chúng mình cùng chuyển qua bài 2 trong bài Viết số tự nhiên trong hệ thập phân Bài 2 này tên là mũ viết mỗi số xong thành tổng theo mẫu Vậy chúng ta có mẫu 387 bằng 300 cộng 80 cộng 7 Vậy thì 873 mình sẽ viết được thành là 800 cộng 70 cộng 3 Ở đây mình có 4738 mình sẽ viết thành bốn nghìn cộng bảy trăm cộng ba mươi cộng tám Vậy ở đây có mười nghìn tám trăm 10 bảy mình sẽ viết thành mười nghìn cộng tám trăm cộng ba mươi và cộng bảy đây là cách viết số tự nhiên trong hệ thống phân còn ở bài số 3 ghi giá trị của chữ số 5 trong mỗi số ở và theo mẫu sau với số 45 thì số 5 thuộc hàng đơn vị nên giá trị của nó là 5 đơn vị ở số 57 số 5 thuộc hàng chục giá trị của nó là 5 chục hay 50 567 à, 561 chữ số 5 thuộc hàng trăm giá trị của nó là 500 5824 chữ số 5 thuộc hàng nghìn giá trị của nó là 5.000 5 triệu 824.769 chữ số 5 thuộc hàng triệu vậy nên nó có giá trị là 5 triệu sau triệu thì mình viết 6 số 0 nghìn 3 số 0 trăm 2 số 0 chục 4 số 0 đấy là kiến thức của hai bài này được chưa hai bài này rất đơn giản giống với các bài mình đã làm đúng không ạ mình chỉ là lưu tên của các bài này thôi tiếp đến mình chuyển sang bài số 4 các bạn mở sách giáo khoa trang 20 mình cùng nhìn xem bài số 4 cũng như là